nay tôi muốn xin nói với quý vị đó hai vấn đề quan trọng nhất vấn đề quan trọng thứ nhất là quý vị thích cầu mong cầu an cầu siêu cầu tài cầu phước cầu lộc cầu thọ cầu tùm lum suốt đời mình cầu bây giờ lại có cái tin bây giờ búng ra đó nhất là ở châu đốc và dũng tạo là quá địa cầu này sắp nổ nó tận thế toàn thể chết hết từ ở đó mà tung tin xuống trà vinh ra khắp các nơi trong nước mình mà không những nước nước mà cả thế giới ngày 21 tháng 12 năm thìn gì đó tức là năm tới còn có năm à <laughs> thì nó nóng bức và mưa xối xả nước tràn lên cả ba bốn năm bảy tám thước những cái tỉnh nào dọc theo bờ biển như là trà vinh <laughs> nha trang <laughs> thì không còn cái gì hết quý vị được kéo ra biển hết sống với mấy con cá mập ai cũng sợ hết trơn á thì hồi trước là nói năm 2000 tận thế rồi vô thọ giới cả đông rồi cuối cùng 2000 không có tận rồi bây giờ 2012 mà định rõ ràng là 21 tháng 12 dương lịch không? thì băng nó nó bị bỏ bom nhiều quá nó tan hết nó tràn xuống đây sẽ có sống thành mà sống thành thì nó lên cao 7, 8, 9, 10, 2, 30 thước thì cái trà dinh của mình cao mặt biển có mấy thứ à <laughs> vậy là không còn một cái gì hết đền đài cung điện gì thành phố bao nhiêu quý vị nó cũng kéo luôn còn nói nhiều cái nữa Nếu Phật bà quan âm thì ra Nam Hải ngồi khóc giữa ô tùm lum Rồi Phật tử bắt đầu sợ Chừng đó tụi con chết không sư Nếu mà giờ tụi con thọ giới con chết không Con khỏi chết được không Chúng ta không hiểu cái gì hết trơn á Nếu bây giờ thí dụ rồi càng quả địa cầu chết hết Mình mình sống mình chịu không Làm cái mốc gì gì còn bây giờ thí dụ qua cái năm đó mà không có tận thế Thì mình chết không hay là sống hoài Khỏi chết tốt Ai mà khỏi chết không chết sớm thì chết muộn không hai ba chục không sanh ra chết thì mười năm hai chục tuổi ba chục tuổi năm bảy chục tuổi trăm tuổi hai trăm tuổi rồi cũng phải chết đó. nhưng mà cái quan trọng là cái gì đâu phải là cái chết nếu nó quan trọng là mình giải quyết mình không chết thì mới thật sự là quan trọng cái này ai cũng phật còn phải chết mà nhưng mà còn lại cái gì và có đó đầu thai như thế nào nó lên hay là nó xóa đỏ mà xóa đỏ về đâu rồi nó lên xanh là cõi trời cõi trời ở đâu nó ra làm sao mà làm thế nào để mình sanh về cõi trời làm thế nào để mình bị đọa xuống địa ngục đó là một vấn đề quan trọng thành ra hôm nay tôi muốn nói những gì vấn đề đó thì cái đó nó liên can tới cái xác thân mình mình đừng có tìm hiểu cái chết mình chưa chết mà không biết được cái cảnh giới chết chỉ có bậc thách mà nhưng mà đức phật nó nếu các con hiểu được cái sống là các con hiểu được cái chết cái chết nằm ngay trong cái sống và cái sống nằm ngay trong cái chết quý vị biết quý vị sanh ra đời để làm cái gì không quý vị sanh ra đây để làm cái gì quý vị biết không chắc không ai để ý sanh ra là để chết có thể thôi thành ra vừa lọt lòng mẹ là mang cái bản án tử hình rồi bản án đó ai treo chính mình treo cho mình sanh là đế tử mà chết là để làm cái gì để sanh cái thân khác nữa mà sanh thân khác để làm cái gì để chết chỉ có vậy thôi nhưng mà tại sao phải mang thân khác mà tại sao phải chết cái đó là cái quan trọng nhất phải tìm hiểu nó thành ra đây hôm tôi nói hai vấn đề thôi một vấn đề vấn đề cầu an cầu siêu cầu tài cầu phước cầu lộc cầu thọ vân dân toàn cả một dọc cái cầu chẳng qua là ở cái giữ giới thôi quý vị mong cầu kết quả không nếu nói kết quả thì sai mà nói không kết quả thì thì trật chúng ta phải hiểu chỗ đó bây giờ quý vị bị tai nạn quý vị tụng chú đại bi niệm quan không tai qua nạn khỏi không nếu nói tai qua nạn khỏi là trật mà nói tai qua không tai không qua nạn không khỏi là sai người phật tử là phải hiểu cho rành vấn đề đó quý vị bây giờ đi sát sanh giết người đi đi trộm cắp lấy của không cho ăn cướp người ta đi đi lan chạ chồng con người khác có vợ bé rồi xì ke ba tí này kia bệnh ép rồi nói dối gạt người ta một số tiền lớn rồi uống rượu say, bê bét rồi lái xe rồi đọc đụng ai là quýnh nấy rồi bây giờ quý vị có khỏi nhà tù không quý vị niệm quán âm đi niệm vĩ đà đi cứu con có công an nó cứu mình thì có với cái lò thiêu nó cứu mình giờ ai cứu mình đây nếu mình cứu mình thôi cứu bằng cái gì cứu bằng giới chỉ có giới thôi phải không cô giới thì chỉ có cái đó thôi giới lực mới bảo vệ mình phật không có một phật nào bảo vệ mình hết đó ví dụ quý vị không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu thì bảo đảm quý vị bình an không bao giờ nhà tù đến với quý vị còn nếu vị sát sanh trộm cắp tà dâm Thì nhà tù là của quý vị tạo ra Vì thấy <laughs> cái, cái chỗ đó mình phải hiểu cho đó Hỏi vì nhà tù công an khép nhốt có không Nó có là sai, nó không có là trật Nó có với tụi xì ke ma tí, tụi sát sanh trộm cắp tà dâm Nói dú rượu đó như bắt cóc bỏ dĩa Còn đối người Phật tử không bao giờ có Ví dụ giữ cho chơi kỹ đây tới chết rồi quý vị không hề biết nhà tù thành ra cái gì cũng có thể có và cái gì cũng có thể không như vậy thì năm 2, 2012 21 tháng 12 tận thế có hay không nếu có là ngu mà không có là trật có hay không là do ai mấy ông mới biết không do 6 tỷ người trên quả địa cầu này thì đạo Phật kêu cái đó là chuyển nghiệp chúng ta có thể sớm hơn một tháng sau quả địa cầu này nổ vẫn được như thường thì 6 tỷ người này bắt đầu là sát sanh trộm cắp tà dâm tôi bảo đảm thì một hai tháng nữa là quả địa cầu tiêu liền rồi bây giờ 6 tỷ người mà bây giờ hơn 3 tỷ 4 tỷ người bắt đầu tu không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì tôi bảo đảm năm 2012 không có tai nạn gì hết có là tôi chịu tội hết mà được không làm gì có vụ đó <laughs> bây giờ quý vị cầu làm sao cho 6 tỷ người được tu hết tôi bảo đảm là không có tai nạn gì xảy ra khó tôi xin xuống địa ngục tôi xin chịu tội thì quý vị làm sao đổ là 6 tỷ quý vị độ mình được chưa mình còn chưa sống mà đó rồi đức quan âm đức a di đà đức thích ca độ được không độ hàng mình nói phật độ phật ngốc gì phật mà đổ ấy phật chỉ giảng cho mình biết mình hiểu mình thấy cái tai hại đó rồi mình giữ giới mình độ mình nhưng mà nhờ sự hướng dẫn của ông thầy giáo đó là phật thích ca phật di đà đức quan âm đó là người hướng dẫn bây giờ mình không chịu tu thì ông thầy giáo cũng đầu hàng thôi chúng ta thấy biết có bao nhiêu người đó mà kêu niệm một câu a di đà lãnh một số tiền rồi lãnh quà luôn không là không bây giờ nếu không niệm đi ra không đi ra không phật cũng chảy luôn phật thương mà không thể độ được dưới một người căn cơ quá thấp chứ phật đâu phải là có gì cũng làm được ngài làm theo nhân duyên chúng ta thấy thời đức phật rồi không vua a xà thế giết tần bà sa la cha ruột mình và còn sống người vua lưu ly đem quân giết hết dòng họ thích là bần của phật thích ca ngày cản ba lần không được chết hết không còn một mạng phật cứu ông làm sao cứu được cái nhân duyên nó đã vậy thì chịu thôi như vậy đầu hàng sao không có vụ đó đâu không có cái vụ đầu hàng cuộc sống này bây giờ quý vị làm sao tới tới năm đó khỏi nè tôi đố quý vị vẫn làm được như thường tức là mỗi người chúng ta phải giữ năm giới mà thật là thọ giữ chứ không phải là thọ à bây giờ thì chút nữa có người thọ biết bao nhiêu người lại hỏi tôi tính thọ giới rồi qua tôi nói qua hay không qua là do ở mình mà con thọ giới con tu con giữ vậy đâu rồi tới năm tận thế con qua hậu sự cái nó không thành vấn đề thì hãy chắc chắn mình giữ giới rồi tất nhiên mình phải qua nhưng mình phải nhớ rằng trong đạo phật nó có cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp mình sống chung cái thế giới này đó thì trong cái cộng nghiệp nhưng mà không phải ai cũng giống ai có người tu, người hướng tu Người năm giới không được, người tám giới, người mười giới, người hai trăm năm chục giới Còn cái kiếp trước nữa Một cái xe hơi chở năm chục người mà xuống sông Chết hết không? Chưa chắc <laughs> Có thể ba chục, bốn chục người chết bốn mươi lăm người chết, còn năm người sống Và có thể không xây xác gì hết Có người xuống là chết lập tức Có người đem vô nhà thương mới chết Tại sao vậy? tại vì cái việc từ nghiệp khác nhau cùng chung một cột nghiệp thì cùng xuống với sông một lượt nhưng cái việc nghiệp người thì chết lập tức người thì gãy tay gãy chân người thì không hề say sát gì hết là do cái sự tu của mỗi người nói đức quan âm che chở phật che chở một gì giới lực che chở tôi nói sai là tôi chịu tội để mình tu thì có cái dùng hào quang được kêu là thường thường mình kêu là cái cái năng lực của mình cái thần lực của mình nó tỏ ra chung quanh nếu mà quý vị có cái máy chụp hình mỗi khi quý vị sân quý vị chụp thôi chung quanh mình một cái luồng hào quang đỏ ché nóng bức vô cùng một khi quý vị mà hy vọng một cái gì chụp chung quanh vị cái hào quang xanh mát Rồi quý vị niệm Phật với cái tâm thành kính mong cầu Phật tiếp dẫn mình thì hào quang chung quanh nó mờ dài chỉ có những người có thiên nhãn người ta thấy được còn mình không thấy mình không tin có ngộ vậy đó mấy ông bác sĩ mà còn không tính tôi gặp ông anh tôi nói tôi ban đầu tôi nói chuyện không lợi ông nhưng sau tôi đi tu tôi ngồi thiền đó rồi không có nói lợi tôi nữa. không nói chưa nói chết là còn lên lòng lên hồn ra làm sao chứ chỉ tôi coi thì tôi cười những cái gì mà thực hiện lâm sàng thì mới có cũng như người bệnh là chưa thấy mắt tay mũi lưỡi thần ốc rờ được thì có không có linh hồn mà nó có nó ra làm sao suy chỉ đi chết là hết tôi nói hết nha <laughs> bây giờ tôi hỏi bác sĩ bác sĩ trả lời tôi đi nếu trả lời được tôi trả lời cái linh hồn cho bác sĩ tôi hỏi bây giờ bác sĩ thắp có bóng đèn cho ánh sáng ánh sáng này từ đâu mà có ông nói bóng đèn tôi nói đó sai rồi bác sĩ mà còn sai bóng đèn đâu có cho ánh sáng ông nói vậy là do cái luồng điện tôi nói đúng rồi luồng điện là tránh bóng đèn là phụ ông nói bây giờ không có bóng đèn có ánh sáng sao tôi nói vẫn có bác sĩ mà còn không rành chỗ đó tôi nói cái ánh sáng này là của luồng điện ông nói gì không có bóng đèn có ánh sáng không tôi nói vẫn có ánh sáng nó ẩn với nó hiện giờ cái bóng đèn đứt rồi cái luồng điện còn thì vẫn có ánh sáng nhưng mà nó ẩn thiếu điều kiện nó không hiện được bây giờ đi mua bóng đèn khác để vô mà không có tôi chịu còn bây giờ cúp điện đi bác sĩ có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng thì ánh luồng điện là tránh nó mượn cái bóng đèn để phát ra ánh sáng thì nó tôi hỏi bác sĩ thấy bằng gì nghe bằng gì ngửi bằng gì đi bằng gì nó có con nít nó cũng biết nữa thấy bằng mắt nghe bằng tai ngửi bằng mũi đi bằng chân à, bác sĩ vậy đó thành nói bác sĩ nói đúng là đạo phật kêu là vô minh không có sai bác sĩ mà nói nói ra là bác sĩ ngu thì nó bác sĩ trách là bác sĩ mà còn ngu làm gì thấy bằng mắt nghe bằng tai ngửi bằng mũi mà nói bằng miệng mà đi bằng chân được không có cái dụng đó nếu một người đến với bác sĩ mà chết rồi cái thay ma này có thấy có nghe có đi không nó nói thầy ma làm sao thấy nghe đi sao bác sĩ nói thấy bằng mắt nghe bằng tay thấy ma cũng có mắt có tay có chân vậy bây giờ mới đầu hàng vậy giờ bác sĩ nói là có điện phải vậy không thì mới có cái ánh sáng bóng đèn bác sĩ chấp nhận rồi bây giờ bác sĩ cho tôi biết điện ra làm sao bao lớn nó vuông hay nó tròn nó xanh hay đỏ hay trắng hay vàng cái điện mà làm sao thấy không thấy sao bác sĩ biết rằng có vậy thì cái linh hồn không thấy thì Rossi nó không có mà cái luồng điện không thấy mà nó có như vậy là mâu thuẫn chúng ta thấy là khoa học nó cũng còn ấu trĩ còn con nít lắm chưa có đi sâu được thành ra thường thường do cái ngu si của mình mà làm cho mình đau khổ làm cho mình lấn quẩn lưng hồi mãi thành là cái tin đồn tận thế này đó thì làm cho phật tử sao động hết ai cũng sợ chết nghe nói cái chữ chết là sợ mà chết ra sao mà sợ chết như thế nào có tiến trình của chết làm sao tiến trình của sống làm sao mà chưa không biết vậy trơn sợ mà không biết là một cái ngu cái mê tín mà không biết mà sợ là cái ngu mà không biết mà không sợ cũng là cái ngu đối đạo Phật biết hay không biết mà sợ hay không sợ đều là ngu hết mà khi đã thấy rõ một cái gì rồi thì không có vấn đề sợ hay không sợ không có nữa chỉ khi nào vấn đề gì mờ mờ thì mới bắt đầu có sợ hay là không sợ cũng như trong tay tôi cầm tôi đưa cái tay lên nói hỏi phật tử là trong tay tôi có một cục kẹo hay là có một viên đạn trong đó đạn keo trong đó thì quý vị có thấy gì đâu tôi nóng hồi nào không biết cái gì không thấy thì bây giờ tôi hỏi thì bên nam bên nữ bắt đầu tin hoặc không tin ví dụ bên nam thì không tin bên nữ thì tin người bên nam mới hỏi mấy cô bên đây tin mấy cô có thấy trong tay sư có gì nó không không làm sao dám tin như vậy là mê tín tin một cách mù mờ tôi, tôi không thấy cho nên tôi tôi không tin thì cái đó mình thấy đúng nhưng mà sai nếu bệnh nữ mà khôn một chút hỏi lại quý ông có thấy trong tay sư cái gì không nói tôi cũng không thấy ông không thấy sao ông dám không tin không tin có nghĩa là tin không có còn tôi tin là tôi tin có tôi không thấy tôi đuôi ông không thấy ông mù Người đuôi với người mù thì bây giờ tin hay không tin đều là ngu si hết Có phải thế không? Ông đổi cái chữ là không tin Nó đổi cái tin không có thành không tin Không tin có nghĩa là tin không có Tôi tin tức nghĩa là tin có Mà tôi không thấy, ông cũng không thấy Tôi đuôi, ông mù Thì giống hệt nhau thì tin có, tin không đều là ngu hết Cuộc sống chúng ta bây giờ như vậy đấy có người thì nói là tin có hội Long Qua cơn có năm uh, ờ, 1012 sẽ tận thế có người nói dốc không có thì người nói không có cũng ngu mà người nói có cũng vậy <laughs> không người nói chung tới chừng năm đó nó không xảy ra thì nói tôi nói anh ngu còn năm đó nó xảy ra thiệt rồi sao như vậy thì bạch sư có xảy không tôi không nói có mà cũng không nói không cái thế giới này là thế giới của thần thông thế giới của nhân duyên thế giới của điều kiện cái gì đủ điều kiện thì nó có mà thiếu điều kiện thì nó chưa tới nó ẩn thí dụ như là bây giờ H2O nước là H2O mà bây giờ có oxy mà thiếu hydro có nước không không có Ví dụ có oxy H2, hai oxy, một hydro thì có nước hiện đó. Đủ điều kiện thì nó hiện mà không hiện thì nó ẩn. Còn thế giới này là thế giới ẩn và hiện. Mình muốn sanh ra đời mà có tinh cha, có huyết mẹ, không có cái linh hồn thần thức mình có mình không? Không có. Còn nếu có linh hồn thần thức mình mà cha mẹ không giao hợp thì có mình không? Không có. Khi nào có ba điều kiện có sự giao hợp của tinh cha của máu người mẹ có thành thức mình vô đó có một chúng sanh mà không có thiếu điều kiện thì mình phải ẩn linh hồn vẫn còn mà không phát hiện được bất cứ cái gì ở trên trần thế này phải đủ điều kiện chúng ta muốn thấy cái chai nước khoáng mà bây giờ con mắt mình nó hư thấy không không thấy rồi khi con mắt tốt mà không có chai nước khoáng thấy không không thấy thiếu điều kiện Rồi khi có chai nước khoát con mắt tốt mà tối thui Thấy không? Không thấy Rồi khi có con mắt tốt, có ánh sáng, có chai nước khoáng Mà chai nước khoáng đem ra vài chục cây số Thấy không? Không thấy Thấy đủ điều kiện thì mới thấy được một sự vật Ta phải hiểu ở chỗ đó Thành ra cái hội Long Qua tận thế này là do quý vị quý vị muốn có hay không là do quý vị mà một mình quý vị là không được một mình quý vị thì quý vị thoát một mình thôi quý vị là gì quý vị biết không quý vị là một thành phần của gia đình quý vị khi gia đình 10 người thì quý vị là một phần ở trong 10 người đó quý vị sẽ ảnh hưởng tới gia đình tới cha mẹ con cái quý vị còn gia đình của quý vị là một thành phần của cái thành phố trà vinh này nhiều gia đình họp mới lợi thành thành phố nhiều người mới họp thành một gia đình thành phố trà vinh với cái thành phố khác họp lại mới thành cái nước việt nam cái nước việt nam họp với nước mỹ anh nga với mấy nước trên thế giới mới thành cái quả địa cầu này rồi vô số quả địa cầu như quả địa cầu chúng ta họp lại mới thành cái võ trụ nó ảnh hưởng vậy thành ra quý vị ảnh hưởng tới cả võ trụ thì quý vị có thể tự cứu mình thì được mà nếu quý vị tự cứu mình thì ảnh hưởng tới gia đình mà gia đình quý vị tốt rồi thì ảnh hưởng tới cái thành phố trà vinh này mà thành phố trà vinh tốt thì ảnh hưởng tới những cái tỉnh khác ảnh hưởng tới cái nước Việt Nam mà nước Việt Nam tốt thì những nước lèo cao miên Anh Pháp Mỹ sẽ bắt trước ảnh hưởng tới cả thế giới mà thế giới này tốt thì ảnh hưởng tới mấy quả địa cầu khác do đó đức phật không bao giờ độ cả tập thể mà ngài chỉ độ từng cá nhân một một cái giáo hội phật thích ca một hai trăm năm chục vị đều đắc a la hán hết đó là hòa bình đấy còn cái nước ấn độ làm sao hòa bình hết được trong một cái lớp học mà trong đó có mẫu giáo có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5 tới 12 Bây giờ đưa lên lớp 12 hết, không có vụ đó đâu thật cũng không làm được ai mà trình độ lớp 9 là ngày đứa lên lớp 10 lớp 10 đứa lên 11 một đứa lên 12 còn lớp mẫu giáo thì cho mày ở lại mày khổ khổ mày mày tiến quá mày lên lớp thì là khổ có hai cách một là tiến quá đau quá đi lên lớp 7 lớp 8 lớp 9 10 để giống như các đàn anh mình hai là cái định lực yếu quá theo tuổi ác tuổi ngu xa đọa xuống mẫu giáo lại thì có đó kêu lẫn quẩn trong dòng luân hồi sinh tử khổ Thành ra tôi muốn quý vị chú trọng tới hiện tại Ngay bây giờ và tại đây quý vị biết rằng tất cả những gì quý vị đã gieo trong lúc còn nhỏ Trong một kiếp, hai kiếp, ba trước, năm kiếp, bảy kiếp, trăm ngàn kiếp về trước Thì nó trổ quả ngay bây giờ Quý vị gieo hộp ớt, hộp chanh xuống Thì đâu phải bữa nay gieo mai có trái Không có cái dụng đó chanh thì phải ba bốn năm ớt thì cũng phải vài tháng rồi khi đủ duyên rồi ba bốn năm rồi phân đất đầy đủ xương gió tưới nước rồi lên cây chanh rồi mới có trái chanh chứ cái hột chanh lên cây chanh mà trái cam không bao giờ có vụ đó nhân quả hay nhân nào thì phải quả đó mà trái chanh thì có cái cái cái số phận của nó là ruột chưa lép mà vỏ bồ hòn vỏ đắng ngét cái ruột thì chưa lẹ Bây giờ nó mình gieo có mấy trăm cây Được tới mấy chục ngàn trái Trời ơi ruột vô lết bỏ bồ họ Ngồi ôm một cái đống tranh mấy chục ngàn trái ngồi khóc Ngu Số phận con hãm hiu lắm sư ơi Con sanh ra đời dưới một cái ngôi sao xấu Gia đình nghèo tàn tật rồi à, Anh em bệnh hoạn cha mẹ bệnh hoạn Con không có nghề nghiệp giỏi Con khổ ơi là khổ con muốn chết cho rồi ngu chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ vì bên cửa cửa tử hãy còn sanh nếu chết mà chấm dứt sanh tử thì con cũng chết còn không sống đâu cuộc đời này là khổ đau dĩ nhiên nó là vậy sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ thương yêu mà xa lìa khổ thù ghét gặp gỡ khổ ham muốn mà không được là khổ cả một cái tràn gian khổ mà khổ có thật sự không có cách nào để thoát khổ không thì có đức phật mới ra đời trước đức phật là chưa có chỉ có cải sửa thôi cải sửa lên cõi trời để hưởng sung sướng có những cái cõi là không có sanh không có già không có bệnh nhưng phải chết <laughs> thì cái đó quý vị phải học ít nhất gặp tôi cũng bốn năm chục lần Ờ, cõi người bốn đường ác thì đau khổ rồi đó chết lập tức đấy có khi mới sanh ra là đã chết rồi còn cõi người cõi trời người phải ba giới trời phải năm giới thì cũng phải chết nhưng mà cao thượng hơn có thể sống hàng trăm tuổi rồi tới cõi trời sắc giới rồi thì sống hàng triệu hàng tỷ tuổi không có nam nữ không có giao hộ sống bằng cái hào quang ăn bằng xúc thực không có ăn đồ ăn như mình không có ăn sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ không có không có người nữ người nam toàn là trượng phu không họ sống hàng ngàn hàng triệu hàng tỷ tuổi cõi cao hơn nữa là không có sắc thân không có cảm giác sống bằng ừ. trời đất chất hàng tỷ tỷ tỷ tuổi nhưng Đức Phật nói giàu cõi nào, giàu cảnh giới nào, giàu bao nhiêu tỷ tuổi Thì vẫn nằm trong vô thường, vô ngã, khổ đau mà vô thường vô ngã khổ đau là gì quý vị phải gặp tôi chục chục bốn năm chục lần quý vị mới hiểu sâu được <laughs> cái đó là cái pháp ấn của đạo phật và của tất cả các tôn giáo nhưng mà giải thích có được phật giải thích rành nhất thôi thôi chúng ta để đó <laughs> tự gặp tôi nhiều lần rồi chúng ta sẽ đi sau bây giờ tôi giảng cái gì cũng không hiểu nổi đâu mà khổ đau là cái gì tôi muốn nói khổ đau tức là nhàm chán khổ đau tức là dính mắt sanh lên khỏi trời chúng ta thấy sướng sống hàng tỷ tỷ tuổi sống bằng trời đất thì nó sung sướng quá rồi nhưng cảnh nào sung sướng rồi nó cũng nhàm chán do cái nhàm chán này không ở được mới xả xuống dưới khỏi thấp lại ví dụ để ý đi đâu đi ở nhà riết nhàm chán quý vị lên đà lạt hay là đi qua Mỹ những cái Hollywood này kia những cái cảnh đẹp đó quý vị ở giới một tháng hai tháng ba tháng thì bởi vì thấy nhàm chán rồi chứ vừa hỏi người dân tại đó không, không thấy gì đẹp ở cả năm sanh hồi nhỏ rồi thấy nó chán thấy mộ đẹp cái gì còn lâu lâu quý vị lên lần thấy đẹp quý vị về Việt Nam một hai năm sau trở lại thấy đẹp và ở đó chừng hai ba tháng xấu quá không có gì đẹp chúng ta sống bằng cái tư tưởng mà tư tưởng là khuôn khổ mà cái gì khuôn khổ thì nhàm chán cái gì mới lạ mãi á thì không nhàm chán mà chừng nào chúng ta mới thấy mới lạ mãi ta cứ thấy nó như vậy thôi bữa nay lại nhìn cái tịnh xá này nhìn đứa con mình nó bụ bẩm đẹp quá nhìn cả ba bốn lần thì thấy nó cũng vậy thôi tới bảy tám lần thấy cái mặt nó thấy ghét mới nhìn nó thì nó đẹp bụ bẩm nó cười nó giỡn này kia đủ thứ hết rồi ở với nó một hai năm rồi nó mới thấy nó có những cái tật xấu bắt đầu ghét vợ chồng cũng vậy mới về nhau đám cưới rồi thì thấy thương nhau đó, từng trang đầu đó thì anh nói em nghe em nói anh nghe từng trang thứ hai đó thì anh nói anh nghe em nói em nghe rồi từng thứ ba đó chúng mình cùng nói thì lối xóm nó cùng nghe cuộc đời là vậy nó nhàm chán cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp mà ở lâu rồi nó xấu quá bị mà ai không có tật xấu mà ở lâu thì cái tật xấu nó lòi thì bắt đầu nhàm chán đó. chỉ có những bậc thánh đó, họ sống như cái mới lạ mãi thì không bao giờ nhàm chán chúng ta đi lâu rồi ai lại ra chúng ta quên rồi thì chúng ta thấy mới lạ cũng như cái hình mới đầu đến mình chụp cái hình đó để trong ai lại ra còn mai gặp cái cảnh gặp người đó nữa thì chúng ta không nhìn người đó đâu mà nhìn cái hình trong ai lại ra cái cái cái cái cái phim đó cái ảnh đó đưa ra nhìn cái ảnh đó chúng ta vậy mà chúng ta đâu có hay mới đầu gặp người đó thì chúng ta nhìn người đó thật sự đấy chút nữa tôi sẽ nói cái tiền trình đó rồi bắt đầu cái hình ảnh kêu lạc bạ chúng tử đó hình ảnh đó nó quân tập nó bỏ trong cái linh hồn mình rồi mai gặp người đó nữa thì không nhìn người đó thì cái ảnh này đưa ra nó chặn đầu đó mình nhìn cái ảnh của người đó chứ không có nhìn người đó nữa thì người đó là một cái gì khuôn khổ một cái gì chết cứng mà nước mà chết cứng thì nước nó sẽ thối nước mà trôi chảy mãi thì nước mới lạ mãi thì nước này đẹp còn nước ở một chỗ không chảy nữa thì nước động nước động sẽ thối thối là nhàm chán là khổ đó thôi tôi nói sơ quý vị về suy nghĩ coi đúng vậy hay không rồi bây giờ Đức Phật mới thấy cái đó 62 tôn giáo bạn là không thấy cái đó Cứ đổi hoài Nhàm chán cõi địa ngục lên ngạ quỷ Ngạ quỷ chán lên súc sanh Súc sanh chán lên khỏi người Người lên khỏi trời dục giới Ba giới là năm giới rồi tám giới rồi mười giới rồi hai trăm năm chục giới Cuối cùng nhàm chán quá Thôi xả xuống lại xả ra rồi cái đụng chuyện cái cái định lực hết xuống lại xuống địa ngục ngạ quỷ lại đi theo cái vòng tròn tới chừng đức phật ra đời ngài thấy cái chỗ đó cái chỗ sai lầm đó. ngài đi tới cõi trời phi tưởng phi tưởng là thấy được cái pháp thân thường trụ của như lai thì cái tâm mà cái cốt lõi nó là sao động thì nó sao động nó che mất thì mới tạo cái pháp thân như lai giả bây giờ đồ giả nhiều á chúng ta kêu đồ dỗm hay đồ nhái gì á giống hệt nhưng mà giống hệt là đồ giả thì sai nó hư mình ra khi mà a la a bước đầu long phất a la chỉ ngài cái giống như a la hán giống như như lai thì ngài thấy cái đồ dỗm ngài mới chỉ cho ngài không thấy nhưng bây giờ ngài chưa đắc ngài mới là bồ tát thôi nhưng mà chỉ cái thật ngài không chỉ được ngài thấy nó là đồ giả nó có nhiều chỗ hớ trong đó mà mấy ông thầy ngài không thấy cho cái đó là như lai thiệt nhưng mà khi đức phật phân tích ông chịu nhưng mà giờ ngài tìm hết khắp nơi không có ai mà thấy đồ thiệt hết đó đức phật nói đúng thế tử Sri đạt ta bồ tát nói là đúng bây giờ tôi phải tự tìm lấy thì sau 49 ngày dưới cội bồ đề ngài thấy bây giờ bắt đầu có đạo phật vì là đạo Phật sát với sáu hai tôn giáo từ đó khác nhau thì sao Mình phải đặt câu hỏi Câu hỏi này là tôi trăn trở bốn mươi mấy năm trời Tôi nhức nhối với nó Thì kinh sách viết về cái đó nhưng mà quá bí hiểm Quá bí mật Mình coi không hiểu nhất là khi mà Cái đó không thể diễn tả bằng tư tưởng những cái phi điều kiện những cái không thuộc về điều kiện mà lấy cái điều kiện để diễn tả nó thì làm sao diễn tả được thành ra bên tiểu thừa đó tuyệt đối không thể nói tới niết bàn nói niết bàn là không được nói hãy nói thì nó thành ra tư tưởng nó thành ra luân hồi có câu chuyện con ờ, rùa với con cá con rùa thì nó ở dưới đất cũng được mà ở lên mặt nước dưới nước cũng được mà lên đất liền cũng được con cá lên đất liền là thành thành cá cá lò tiêu thành nó có ở dưới nước không thì con rùa nó đi lên đất liền đã nó xuống nước gặp con cá cả hỏi anh đi đâu lâu quá vậy nói tôi lên đất liền đất liền hả đất liền là cái gì thì con rùa mới diễn tả đất liền ở trên này có cây cối có này có kia cái cây cối mọc ở dưới nước nè à, uống nước à nó không phải nói cái gì cũng không phải hết con cá làm sao hiểu được cái danh từ của đất liền thì nói ra một ngàn thứ thì con cá đều bác hết anh đi xa về nói dốc tại tổ nó dốc càng trình bày chừng nào thì con cá càng hiểu lầm chừng đấy thế giới của điều kiện của tư tưởng mà lấy thế giới của phi điều kiện mà diễn tả làm sao diễn tả được nhưng cái tài tình của đại thừa sau này thấy nếu không diễn tả thì chúng sẽ làm sao biết mà tu mà diễn cả ra thì thành tư tưởng thì tu lạc nữa ngủ ấm ma bây giờ lọt ngủ ma rất nhiều thành đã đại thừa bắt đầu diễn tả diễn tả cuối cùng là nói cái này cũng không phải là niết bàn thiệt nha nhưng đây là cái pháp niết bàn đây không phải là niết bàn mà là cái ngón tay chỉ niết bàn cái bản chỉ đường anh theo cái bản này anh sẽ đi tới niết bàn nhưng cái bản không phải là niết bàn cái hay có đại thừa chỗ đó nếu không dám diễn tả thì đó làm sao thành ra chúng ta thấy rằng cái ông triệu châu là tay nổi tiếng về thiền sư thời trung quốc ông cũng tha thiết về vấn đề niết bàn ông nhức nhối trăn trở để tìm hiểu niết bàn là cái bất tử mà cái bất tử này độc đáo là nó nằm ở trong cái sanh tử mà sanh tử là sanh tử còn bất tử là bất tử tại sao bất tử nằm trong cái sanh tử thì thường ví dụ đó giống như cái dòng nước dòng nước thì không có tướng chỉ có cái hình dòng nước chảy thôi khi mà có tham sân si có dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê thì là kêu cái gió bát phong nó làm cho cái dòng nước linh hồn chúng ta nổi lên cái lượng sống sắc thân cảm giác tư tưởng ý chí năm quẩn thì chúng ta nên nhớ sống không phải là dòng nước dòng nước không phải là sống ngoài dòng nước không có sống ngoài sống không có dòng nước nhưng mà sống là sống còn dòng nước là dòng nước sống thì có hình có tướng mà hãy có tướng thì sao có già có bệnh có chết có sanh thì có diệt thành trụ hoại không còn dòng nước nó không có tướng thì nó không có sanh không có diệt không có thành nó cứ lặng lẽ nó chảy hoài đời đời kiếp kiếp nó không bao giờ mất còn sống thì mượn cái dòng nước linh hồn để làm lên cái hình cái tướng mà lên cái tướng tới cùng tục rồi nó xuống rồi nó mất rồi nó lại tạo cái lượng sống khác thì lượng sống sắc thân của chúng ta gồm có sắc thân gồm có cảm giác gồm có tư tưởng ý chí là kinh nghiệm kiến thức đều nương vào cái dòng nước linh hồn để mà điều kiện để mà duyên khởi ra thành ra nếu tu trên vấn đề sống đó là đi theo cải sửa thành ra ngoài đời ta định nghĩa sáu hai tôn giáo tu là gì tu là sửa hồi xưa là vậy thôi thì đối đạo phật tu là sửa là con nít ấu trĩ không có đi tới giải thoát được sửa là sửa làm sao sửa địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula sửa lên người trời dục giới sắc giới vô sắc tới tột đỉnh thì sao thì trở xuống nữa trở xuống địa ngục lại rồi bắt đầu bò lên tới đỉnh núi rồi tột đỉnh rồi trở xuống nữa thế là theo cái dòng lẫn quẩn tu là cải sửa Phật Thích Ca mới thấy có đó sai Thế tử Di Đạt Ta sau khi tham thiền tu là nhận lại Nhận lại cái gì? Ngay cái sắc thân này, cái cảm giác tư tưởng này Nhận lại cái dòng nước ngay trong đó không có pháp môn không có cải sửa không có phê phán không có thầy không có đạo sư không có sư phụ gì hết không có pháp môn không có lai rai không có từ từ ngay bây giờ và tại đây anh thấy là thấy không thấy thì thôi nó không thấy nếu anh muốn thấy là phải chích điều kiện mà tám điều kiện bảy điều kiện thì không thấy còn cái đạo Phật đó thấy là chín điều kiện cũng thấy tám cũng thấy bảy cũng thấy không điều kiện nào cũng vẫn thấy nó không phải thấy trên sóng nha mà thấy trên cái dòng nước mà dòng nước ở đâu ở ngay trong sắc thân ngay trong cảm giác ngay trong tư tưởng ngay trong ý chí ngay trong kinh nghiệm kiến thức nhưng nó không phải là sắc thân thì quý vị phải có cái đề tôi nói lý thuyết thôi nhưng mà vô tu là không phải vậy nhá trần thánh à thành ra hỏi sắc thân này phải là phật không đức phật nói không phải ngoài sắc thân có phật không đức phật nói không có như vậy sắc thân là phật có như lai sắc thân không phải là phật vậy thì bỏ thân này đi tìm phật chỗ khác rồi nó không bao giờ có nhức nhối vì tôi hỏi quý vị chớ quý vị muốn nhận được cái dòng nước nhận ở đâu Nhận ở ngay trong sống như vậy sống là dòng nước hả không phải giờ bỏ sống đi tìm dòng nước hả không bao giờ có vậy thì quý vị thấy dễ hiểu sống với nước không phải là một mà không phải là hai ngoài sống không có nước ngoài nước không có sống nhưng mà sống thì sanh diệt còn nước thì bất sanh bất diệt nước bất sanh bất diệt ở đâu ở ngay trong cái sốc sanh diệt Sống sanh diệt ở đâu? Ở ngay trong cái dòng nước bất sanh bất diệt Thành ra nếu quý vị tu trên sống Thì quý vị lang thang vô lượng kiếp Còn quý vị tu trên dòng nước Thì chấm dứt luân hồi sanh tử ngay bây giờ Và tại đây Nhưng nói vậy mà không phải vậy <laughs> Thì cái tập khí của quý vị đó nó nhiều kiếp rồi tôi biểu quý vị đừng cải sửa quý vị dừng được cái đừng cải sửa rồi là quý vị là phật nhưng mà chừng nào mới được <coughs> quý vị là cái gì quý vị biết không quý vị là cái sắc thân này mà nếu nói sắc thân là ngu sắc thân đâu phải là quý vị như vậy thì bỏ sắc thân rồi đi tìm cái phật hả sư không có đâu như vậy làm sao nhận trong sắc thân này thấy có cái phật trong đó à, thì cái thói quen quý vị khi nhìn cái sắc thân này thì sắc thân quý vị trở về nhá cái này tôi không nói trên trời không nói dưới đất mà nói trong sắc thân của mỗi người á sắc thân của quý vị có sáu phần trở về mình nhá đừng có nghe tôi mà ngay ở trong này một là con mắt hai là cái lỗ tai nhìn cái lỗ tai mình không ba là cái lỗ mũi bốn là cái miệng năm là cái sắc thân này sáu là cái ốc cái đầu này thì cái đầu này là chủ chốt á thì chúng ta nhớ là mắt tai mũi lưỡi thân là chỗ phát hiện của cảm tình mà chúng ta khoa học kêu là cảm giác chúng ta thường kêu là tình Tình là gì? Tức là những cái dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu Cái đó gọi là tình Tình chất là sự mến luyến Sự đấm nhiễm ở trong đó đấm nhiễm cái cảm giác dễ chịu Ghét thế ra cảm giác khó chịu Còn dững dưng cái cảm giác không dễ không khó Biết cảm giác không dễ không khó không? cái gì chắc cô không để ý thí dụ bây giờ có cái đám ma ở ngoài ở ngoài lộ đó đường Nguyễn Thị Minh Khai quý vị trong này thì ta trống càng ta đi ngoài đó quý vị nghe quý vị vững vững thì có biết là ai chết đâu mà buồn có biết ai chết đâu mà vui thì trạng thái đó gọi là vững vững không vui mà không buồn nhưng mà có một đứa bé ai có một phật tử nào ngay chạy vô chết rồi là phật tử thành kính trong này đọc kinh hướng dẫn quý vị đó ha người phật tử mà đáng kính đáng yêu đáng mến này đã chết rồi thì bây giờ vui hay buồn buồn có cảm giác khó chịu còn bây giờ nói là một người đó là từng vô phá tịnh xá này vậy quý vị không nghe pháp không làm gì được bây giờ nó bị xe đụng chết rồi thì bây giờ còn dính dính được không bây giờ vui hay buồn vui <laughs> từ nay tỉnh xá hết ai quậy rồi mình nghe pháp dễ dàng vô đây nó xin ăn rồi đụng tới nó nó la um sùm ở trơn nó ca hát không ai nghe được cái gì hết mà nó nó điên rồi bây giờ nó lẻo quánh nó thành ra có người mình mà không để ý gì hết có lúc mình dững dưng có lúc mình vui có lúc mình buồn nhưng mà tao hỏi tại sao vui tại sao buồn tại sao dững dưng không biết à cái đó thuộc về tình chúng ta kêu là ngạ quỷ yeah, tôi đi sâu nữa rồi cái này tôi giảng sơ tôi không muốn rành là bữa ngọc trường á tôi giảng mùng 7, 17 có bản rồi đàng hoàng có trả bài nữa <laughs> nói trả bài ai cũng sợ hết nó giải thoát thì con muốn giải thoát nhưng mà đừng có cho ăn mặn quá sư ơi cho con ngọt ngọt một chút ngọt mà xuống địa ngục cũng được nữa còn sư quýt đau quá trả bài này kia đau quá mà con lên nước bàn con cũng không ham <laughs> Phật tử thì vậy đó Muốn cái gì mà vuốt ve mình thì quái lắm Nở mặt bằng cái nia Mà nói đụng chạm tới cái mặt chủ u Mà muốn là muốn giải thoát Cái đó mà giải thoát Thì thôi giờ chúng ta trở lại Thì trở lại con người mà na tôi nói sơ thôi Chừng mùng mười bảy là tôi nói kỹ hơn Rồi phải trả bài bây giờ tôi có cách trả bài mẫu giáo chứ không phải bắt từ giấy nữa hồi xưa là trả bài theo đạo phật bây giờ trả bài theo đạo đạo ấu kỷ mẫu giáo tức là tôi đọc sao quý vị đọc lại tôi đọc 100 chữ đọc lên trăm giống như cái máy thảo bằng tôi không muốn làm cái đó mà phải làm trình độ quý vị cao quá là phải đi cái cao rồi <laughs> không biết làm sao còn cho quý vị tôi giảng rồi quý vị nắm cái ý tôi rồi quý vị diễn theo cái lời văn cái hiểu biết của mình nhiều khi quý vị diễn ngắn gọn hơn tôi thì cái này mới là độc đáo có sáng tạo trong pháp hội chừng một hai người làm được rồi mấy người kia kêu lấy lắc đầu rồi tôi phải giảng lợi năm bảy lần chín mười lần cũng trả không được rồi tôi tưởng đâu quý vị ngu tôi chán nản từng về ngồi thiền coi lời thì à, quý vị không ngu mà cái ông giảng đó mới ngu chứ chưa thành ra chính tôi ngu mình giảng bài pháp mà học trò nó không hiểu không phải tay học trò học trò nó ngu nó mới đi học nó mà khôn như mình nó làm thầy giáo nó dạy vô đây nó ngồi nó nghe nó nghe là bởi vì nó ngu ông thầy giáo phải biết khí cơ khí lý cơ là phải biết căn cơ trình độ của nó tức là phải nhìn thẳng vào ai là da nó mà tôi làm gì làm có được nhưng mà thông cảm đâu có đắc quả thách gì đâu Khí lý là phải giải thích làm sao cho sáng tỏ cho thí dụ Nó có lớp lan đàng hoàng chứ không phải giảng tràn gian đại hải là không tóm gì hết Đó là khí lý Hai cái cái nào tôi cũng rất lớn hết tôi quý làm sao hiểu được Mà không nắm được thì làm sao diễn tả Thì thôi bây giờ y tờ tờ y tí A ba hỏi ba đồng xu, A ba xin má đồng xu, U bu hỏi xu còn hết, thì BS vết xu hết rồi. Thì quý vị phải đọc theo mẫu giáo, phải đành thôi. Thì tôi cũng là mẫu giáo, biết <laughs> do tôi không đủ khả năng để mà khí cơ khí lý. Nhưng mà tôi đi chậm mà nói vững hơn. Thôi giờ trở lại, <laughs> bây giờ cái thứ nhất của chúng ta đó là tình và tưởng có hai cái này là nguyên nhân chánh của luân hồi sanh tử thì tình đó thường chữ hán kêu là gì kiến tưởng kêu là gì tri tri hay là tưởng kiến hay là tình thành ra bát chánh đạo của đức phật hai cái này đứng đầu xong hai cái này là xong tất cả chánh kiến là cái cảm giác dễ chịu khó chịu không dễ chịu không có chịu phải cho thật đúng đắn thì đắc quả nhập luôn còn không là quý vị nhìn theo người trời nhìn theo địa ngục ngạ bị súc sanh tà kiến người trời thì chánh kiến cái nhìn sai lầm mà sai lầm thiện còn bốn đường ác nhìn sai lầm mà sai lầm ác còn phật đó thì thánh kiến không bao giờ sai lầm vì chánh kiến thánh kiến là cái gì xin thưa để khi các <laughs> bây giờ tôi chỉ nói chánh kiến thôi à, cái nhìn đúng đắn chống lại với cái nhìn sai lầm của địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atola nhưng mà cũng chưa có giảng được đâu để đó rồi tránh tư duy là cái suy nghĩ phê phán phân biệt dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê cho nó đúng đắn mà không phân biệt đúng đắn thì tà bốn đường ác phân biệt đúng đắn thì khỏi trời còn phân biệt một cách rõ ràng toàn diện đó là phật thì rõ ràng toàn diện là sao xin thưa cây cát ở đây không có nói nói <laughs> đây chỉ nói nói rõ ràng của người trời thôi mà nếu rõ ràng người trời tức là chưa có rõ chưa có toàn diện thì sanh vào cõi tốt còn ngu si mờ ám thì sanh vào cõi mờ ám đau khổ thành ra đối đạo phật quý vị thấy rất là đáng kính tất cả những cái luân hồi sanh tử vô mình mình sống bây giờ sao thì chết y chang vậy phải có sai tôi chịu tội hết bây giờ mình sống cao thượng thì hoàn cảnh ai không có cuộc đời là đầy hoàn cảnh nhất là bây giờ hoàn cảnh mà dính mắt hưởng thụ chưa có bao giờ một cuộc đời hưởng thụ như bây giờ tôi hồi nó sinh sanh lên khổ vô cùng bây giờ tôi cũng hưởng thụ cái tập thể nó như vậy mà đồ ra bây giờ đủ thứ hết hồi xưa tôi mới xuất gia đâu có điện tỉnh xá có điện mà đức tri sự nhắc như không cho đốt à, thì <coughs> ngày bảy mấy mấy tuổi trong cốc ngày gắn điện này không cho rồi cái chỗ cầu tiêu của ngày gắn điện này cố không cho mà nói tốn tiền lắm mình đâu có làm gì ra tiền mà ngài không không xài mình làm gì dắt xài mấy nhà bên không có điện nha chỉ có tỉnh xá mới vô được nó nói mình là nó nói hồi đó mà vô điện khó lắm mà không phải như bây giờ đâu tràn lan này có cái đèn cốc mà ngài đi cầu cái này phải đốt cái đèn cốc đi ra tôi thấy tội nghiệp mà đỡ chừng nhiều khi gió nó thổi cái tắt <laughs> ngài phải đem ngọc quẹt theo rồi tôi mới suy nghĩ rồi tôi mua cái đèn báo cho ngài bây giờ biết cái đèn báo mà gió thổi qua không tắt thì ngài nín thinh là ngài cười cười thôi nói vậy thôi nó bạch đức trị sự ngài xài cái đèn cốc bữa nào gió nhiều quá đem ra ngoài tắt ngài phải quẹt lại món quẹt hồi xưa đâu phải như bây giờ xài đá à, với xăng chứ không có ga như bây giờ <laughs> nó khó lắm còn mấy ông già xưa thiện tặng lắm không phải như mình xá láng bây giờ đâu lịch mà ngài xé ra rồi để ngài cất từ miếng giết cầu an cầu siêu mà lấy cái đó cho phật tử giết còn bây giờ quý vị sang cầu an cầu siêu một tên cái lấy hai tờ giấy giấy đôi viết còn tên nó đưa cho tôi này trời ơi tôi tiếc tôi xé tôi cất lên cái phần trắng còn bây giờ quý vị đi ra coi ăn uống ngoài ở đó mỗi người có cái khăn mũi xo như chùi cái đó về giặt Bây giờ không có cái đó toàn là giấy mà nó xả đầy nhóc dưới đường hết cái gì đi ra coi phải không một lần bán rồi cái cuồng giấy hết trơn mình xài mình vẹt chút xíu mình xài tới mấy chục lần xả một đống ở dưới đũa mà hãy phung phí tới cùng thì sao thì sao đỏ trở lại rồi năm ba chín 39, 45 đó tôi sanh ra năm bốn mươi <laughs> năm này lại lại chiến thứ hai thì mấy ông anh tôi đó bằng cái gừng bằng giải bố đó người nào nấy rệp cắn là lũng đít mình hết không có quần áo giải là bị mấy thằng nhật bổn mấy pháp đem nó xài nó đốt cứ khi mà nhật nó nó đảo tránh thì pháp nó đi nó đốt hết trần giải lúa nó đốt hết chỉ vậy để cho pháp đói mà pháp làm sao đói nó lấy của dân nó ăn thì dân đói rồi tới chừng mà đại chiến tới hai tháng rồi thằng Hoàng Nhật Bổn nó rút nó chạy Thì Nhật Bổn đốt lần nữa để cho ông Pháp đói Sướng không Hai mấy cái anh cả chơi và mấy em út chịu hết Ông Pháp nó lợi nó đâu có đói Nó lấy của dân chết dân Ở ngoài Hà Nội nghe nói chết mấy triệu người đói Quần áo không có mặc Mặc đầy cái ba bố tồi nó dày dục như vậy đó Rồi rách mình mấy hết trần lưng đổ rách hết Rồi có, có trí có rận gì trong đó rồi bây giờ thì thôi quý vị mặc rồi nhiều khi bên Mỹ đây giờ cũng có bất chứng Mặc không thèm giặt Bỏ ngoài đường lộ bỏ đầy em Nó rẻ quá Nó rẻ quá Giặt chi nếu mà không có thì giờ đem giặt ủi Rồi cái tiền giặt ủi cũng dần bằng cái tiền quần áo của mình Thôi tôi khỏi nói mà ít thôi quý vị suy nghĩ Nhưng quý vị nhớ cái gì lên cao rồi sẽ xuống thấp thành Là hồi đó Việt Nam khổ nhất thế giới Chưa có trận chiến tranh nào mà giả mang tàn ác vô nhân đạo bằng Việt Nam Thế giới nó kêu quá Chỉ có nước Việt Nam là đau khổ nhất Cha con giết lẫn nhau, anh em giết lẫn nhau, vợ chồng giết lẫn nhau Thì ai ở trong miền quê thì theo bên cách mạng Ai ở ngoài chợ thì theo quốc gia Thì nếu gia, hai cái gia đình rồi thì gặp nhau là bắn Tới chừng lật ra thì khóc thù quán gì đâu khác nhau cái ý thức hệ một bên thì theo nga một bên thì theo mỹ rồi tôi lóc cốc lon con con chốt này nó quánh nhau mấy ông tướng ở trên sai việt nam là khổ nhất thành ra thế giới nó, nó có chiến tranh mà tàn ác tàn nhẫn giả mang vô nhân đạo chưa đâu bằng việt nam còn bây giờ thế giới lộn xộn khắp cả thế giới có việt nam im thôi cái nhân quả nó phải vậy Đau khổ nhất thì bây giờ an nhất Mà yên nhất rồi để rồi trở lại đau khổ nữa Hiện tượng giới nó là vậy Thì quả địa cầu này lâu rồi thì nó phải nổ thôi Nhưng mà nổ ngày nào mình quyết định được không Thì trong đó quyết định là 21 tháng 12 tôi nói chưa chắc Quý vị có thể cải sửa được Tôi nói thiệt nếu mà sai tôi chịu tội Quý vị có thể làm cho nó qua năm 12, 14, 15, 16 Như năm 2000 đúng là tận thế mà đâu có tận Tại sao không tận quý vị biết không? Người ta tu nhiều quá Người ta năn nỉ nhiều quá Thì cái thế giới này tận thế là do đâu? Do tư tưởng của tập thể Bây giờ quý vị biết là Nắng lửa mưa dầu là do đâu quý vị biết nắng nóng nhất Hồi xưa nắng hai mấy ba chục độ bây Giờ bốn mấy năm chục không Rồi bây giờ nước có sóng thần Ở đó thì năm, mười năm, hai ba chục năm Mới có một lần sóng thần Bây giờ một năm mấy lần Rồi bão lục thì kéo chết bao nhiêu là do đâu Do quý vị Cho mấy nhà bác học Chế tạo bom nguyên tử rồi thử mà bom tử nó nóng dữ lấy nó làm cho những cái tảng băng ở trên bắc cực nam cực nó nóng quá nó tan thì nước mới tràn xuống đây thì làm cho biển xáo động thì những lượng sóc thần nó kéo vô bờ nó rút hết rồi cây cối trong rừng thì tặc lâm tặc gì đó đốn tùm lum mà nói lâm tặc chứ mà cái báo <laughs> cái báo giáo Phật giáo nó khai ra không có lâm tặc nào hết chính mấy ông bự mấy ông chánh quyền hợp tác trong đó chứ làm gì mà kiểm soát không được nhưng mà phải thông cảm Việt Nam mấy ông lớn lương bèo quá lương không đủ sống mà đủ làm sao được cứ một tuần lễ bảy ngày đích cô đích cậu vậy đó rồi nhảy đầm rồi ăn nhậu rồi kia tiền đâu mà xài cho nổi thì bây giờ phải làm sao kiểm tra mà kiểm tra thì ở tù tham nhũng ở tù tử hình báo nó khai hết thì bây giờ cho mấy lóc cốc nó là tao không có ký tao không biết tới nha tao làm lờ lơ đi mà nếu được thì chia còn không được thì chết chịu xuống chưa anh <laughs> nó nói những cái lưới văn đó những con cá nhỏ dính hết còn mấy con cá bự đó nó tông đứt lưới nó mà chạy mà con cá bự là gì quý phật tử những người nào khôn có phước báo thì hưởng còn người nào người nào có ngu thì phải ở tù người khôn thì ăn trước người trên người dạy thì đã đứng ngay bên cục định mà tại sao mình dạy tại sao người ta khôn người ta có phước báo bởi vì tao có tu tao có giữ giới còn mình không tu không giữ giới thì không có phước báo đó là dĩ nhiên rồi mà ai tu cho mình thì chết mình mà tu tới có phước báo rồi thì giàu có thông minh sáng suốt để rồi chứ nữa hưởng thụ hưởng thụ thì sao hết phước hết phước thì sao xuống địa ngục lại mấy ông lớn mấy ông tổng thống như ông diệm này kia là phước báo dữ lắm thông minh vô cùng